và nhiều khi mình nói nó phụt phụt đây đó kiểu như vậy thì mình sẽ thêm một cái màn lọc nữa ở đây để chúng ta làm gì à, chúng ta sẽ subscribe to Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube BU Studio Và hôm nay Linh sẽ nói về thương hiệu Rode Rode là một thương hiệu ở Úc và chuyên sản xuất những cái micro hoặc là thiết bị phần mềm liên quan đến thu âm Và hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu cho các bạn một con micro dynamic bot mic Đấy, con này để dùng để làm gì? Con này chuyên à, về podcast hoặc các bạn có thể thu âm được à, nhạc cụ hoặc là những cái giọng đọc ha rồi bây giờ linh sẽ đập hộp và test nó xem à, nó như thế nào rốt thì các bạn biết rồi đây và khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy được cái giấy hướng dẫn à, các bạn à, có thể là hướng dẫn để mà cái cách để mà mình treo cái mic vô như thế nào và cái hướng thu của mình à, như thế nào ở đây rồi à, tiếp theo về cái đấy thì chúng ta sẽ thấy được một cái hộp nữa à, một cái miếng trên đây gọi là chống sốc đó. đây và cuối cùng mic của mình đây đây cũng có một cái à, hút ẩm nha tại vì à, ở Việt Nam thì nó rất là dễ bị ẩm rồi trên tay của Linh là một con bot mic Đấy. thiết kế bằng kim loại nha màu đen ở đây là một trắng bạc nè thì à, ở hai bên này chúng ta sẽ có một cái đồ mà dặn để mà đưa lên cái chân kẹp bàn hoặc là chân mic thì ở trong giữa này á chúng ta sẽ không cần ron tại vì ở trong nó sẽ có hai cái size luôn thứ nhất là ở giữa chúng ta sẽ thấy được size nhỏ và ở bên ngoài chúng ta sẽ thấy được size to thì à, cái này mọi thể loại chân đều kẹp được cái micro này nha rồi tiếp theo à, chúng ta sẽ thấy được là cái hướng thu của nó nó nằm ở đây nha các bạn à, hướng thu là hướng thu ở đây nha tại vì nó là cardioid, cardioid. đây ở đít nó sẽ có một cái lỗ cắm XLR mic này là mic hệ dynamic và cái hướng thu là cardioid là phía trước à, với tần số từ 20 Hz cho đến 20 kHz nha mọi người output được 320 ohm và độ nhạy của nó là trừ 57 decibel Đấy. về khối lượng thì chúng ta sẽ thấy được là trên thông số kỹ thuật của nó nó ghi là 937 gram nhưng mà Linh cầm trên tay á cảm giác nặng lắm 1 đến 2 kg lận Đấy. mọi người có thấy không thiết kế của nó rất là đơn giản à, đẹp mắt rồi và bây giờ à, đập hộp xong rồi và bây giờ linh sẽ test cái chất lượng của con này như thế nào Ok, Linh đã quay trở lại và đây là cái âm thanh mà Linh đang thu âm ở trên phần mềm Cubase. Ở đây là mình chưa qua chỉnh sửa gì nha. Và Linh đang thu âm bằng cái con moto M2 à, kết hợp với lại moto M2. Ở đây thì một volume của Linh đang để là 2 giờ ở à đây ví dụ bây giờ linh sẽ tăng lên để cho nó to hơn đấy đúng không và khoảng cách của linh đang nói là 10 cm trước microphone và chất lượng thì các bạn cũng đang nghe đấy và trên tay nghe của linh là đang xài một cái con m 40x của Audio Technica một cái tai nghe kiểm âm mà cũng là thú vị đấy à, chất âm tốt nghe rõ ràng và cái microphone này linh đang nói à, đến cái phần trước tại vì nó là một cái microphone dynamic và có cái bút hướng là cardioid à, độ nhạy của nó là trừ 57 decibel vậy thì à, bây giờ à, linh sẽ thử xem à, ở xung quanh hoặc là ở sau lưng này như thế nào nha Alo một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Alo một hai hai hai ba bốn bốn bốn năm năm năm sáu sáu sáu bảy bảy bảy tám tám chín chín mười mười tám chín mười Alo một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Đó nếu mà các bạn uh, nói tiếng Anh nhiều á nó có từ s ở trong cái uh, giọng và cái từ nói của mình và nhiều khi mình nói nó phụt phụt đây đó kiểu như vậy thì mình sẽ thêm một cái màn lọc nữa ở đây để chúng ta làm gì à, chúng ta sẽ đấy nó sẽ không có tiếng gió vào à, còn nếu mà các bạn nói bình thường giống như linh này không có tiếng gió không có tiếng gió đó tại vì nén được cái hơi vào trong rồi thì không cần thiết cái màn lọc nhưng mà chắc chắn nếu mà các bạn thu âm các bạn lồng tiếng các bạn podcast hoặc là các bạn có thể nói chuyện này kia thì bạn nên à, học trực tuyến này kia các bạn nên để cái bạn lọc vào còn không thì các bạn có thể để xa ra này để xa ra như thế này và mình có thể tăng cái âm lượng lên tí nhưng mà cái này nó sẽ hút được những cái tiếng ồn ở sau lưng của mình nhá đấy và linh để lại 2 giờ đấy đấy chất lượng các bạn đang nghe là từ mic robot mic đi vào sau kẹt module M2 và không qua chỉnh sửa, không qua chỉnh sửa bất cứ một cái effect nào, ví dụ như là cơm hoặc là EQ hay là gì đó, đúng không? À, và thử đi, xa tí nha. Và đây là cái khoảng cách 50 xăng. Đấy. Mình sẽ cho cái hướng nó Đấy. Low, low. Yeah, yeah, yeah, yeah. Đấy thì nó ờ, xa như vậy thì ờ, mình cũng biết thì nghe lại như thế nào nhưng mà sóng âm ở trên đây thì nó cũng hơi nhỏ tí à, thường thì mình sẽ để là 4 giờ 4 giờ thì nó sẽ hợp lý à, thì khi mà mình nói xa 20 hay là 30 40 cm thì là ok Đấy. ngoài à, ngoài con mô tô này ra thì các bạn có thể kết hợp với lại những cái con sao gạt khác miễn sao là một sao gạt hoặc là một mixer cũng được để chúng ta cắm vào chúng ta không à, thể nào bật 48V nha tại vì à, cái con này nó là con dynamic cái hệ này hệ 5V thôi à, và chúng ta sẽ không cần bật làm gì à, cắm vào Focusrite hoặc là Resonate hay là bất cứ con sao cạc nào thì nó cũng nhận và nói được đấy thì đó là chất lượng và bây giờ thì linh sẽ thử uh, đọc một cái văn bản nào đấy đi à, những bức thư tình hay và lãng mạn nha đấy để mọi người có thể à, thấy được và chúng ta sẽ để cái bot này vào thường nó sẽ có một cái uh, bot ở đây mình chụp vào thì nó sẽ hợp lý hơn nhưng mà trong hộp bot mic này nó sẽ không có đấy. chúng ta sẽ đọc bức thư tình thứ nhất đi đây. cái này thì à, mình sẽ ghép nhạc vào một tí nha em à giờ này có lẽ em đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu lắm rồi phải không còn anh vẫn đang ngồi trước máy tính để viết nên dòng tâm sự này em có biết rằng anh nhớ em rất nhiều không có lẽ bóng hình em đã in sâu trong tim anh mất rồi một hình bóng đã làm con tim anh trở nên sao xuyến bồi hồi một người mà anh cũng muốn thôi tại vì được rồi ha nope. đấy thì uh, cái chất lượng khi mà linh ghép nhạc và linh mix lại với lại nhạc ấy thì nó sẽ ra như thế thì giọng ờ, đọc vẫn chưa truyền cảm lắm giống như đúng như là trong cái bức thư tình mà một cái người A gửi cho cái người B nhưng vậy là ờ, đủ để mà các bạn có thể nghe được cái chất lượng của cái mic này như thế nào rồi thì xong à, chỉ có một cái mic này các bạn có thể kết hợp với sao cạc hoặc các bạn có thể cắm vào máy tính thẳng luôn qua một cái jack 3.5 ra XLR thì các bạn có thể thu âm được rồi không cần thiết phải mình có sao cạc nhưng mà nếu mà có sao cạc thì chất lượng của các bạn sẽ tốt hơn nhiều tại vì à, đi qua sao cạc nó còn lọc rất là nhiều thứ để cho giữ được cái chất lượng đi vào tốt hơn và video đến đây là kết thúc thì các bạn đã nghe được cái chất lượng của cái chiếc mic này giá của nó là 2 triệu 750 ngàn đang bán tại BU Studio và các bạn à, nghe xem có phù hợp với lại cái mà nhu cầu của mình hay không tại vì nó là một trong những cái micro mà thương hiệu Rode đã sản xuất và đã đánh đến những cái người tiêu dùng như là về vấn đề podcast live stream trực tuyến à đấy hoặc là dạy học hay là dạy học trực tuyến thì à, đó là cái chất lượng mà chúng ta đang nghe được của cái chiếc mic bot mic này thì tóm lại cái hộp micro bot mic này nó chỉ có đúng một cái mic này thôi nếu mà các bạn cần mua thêm dây thì hoặc là mua thêm cái màn lọc hoặc là mua thêm một cái đồ chụp thì các bạn có thể mua trên Bell Studio và mua thêm những cái chân kẹp hoặc chân để bàn chân đứng này và mua thêm sao cạc nữa tại vì nếu mà kết hợp với sao cạc linh nghĩ sẽ hay hơn nhiều và các bạn có ý kiến gì, à, bình luận gì, câu hỏi gì các bạn cứ bình luận dưới kênh BU Studio và Linh sẽ trả lời. Và thứ hai nữa là các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ để Linh có thể ra nhiều cái video khác nhau trên kênh BU Studio để cho các bạn có thể tham khảo và xem hay là lựa chọn những cái sản phẩm mà các bạn muốn và thích. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong một cái video sau.